đủ ăn no à, chiến vừa gặp ổn mì xong đói quá Không vào hạng 1 nhá <laughs> không, hạng, không hạng 1 thì thôi Đừng có hạng trên 5 Ghét lắm đánh hôm qua giờ toàn cứ hai ba bốn bực nhiều hôm qua tôi ba ba cái hai lên luôn điên thắng luôn không sao nhưng mà cái kiểu xít sao nhá buồn lắm nhá Thế hôm qua hai còn có một thằng nữa mà nếu giết được hôm qua team tôi bị một thằng còn bốn thằng bị một thằng xúc lại còn ba thằng team thua thằng hai rất cay mấy mấy ông được mấy lần thằng một này tôi chỉ được một lần solo thôi còn nhiều hai rồi không vải tôi đi tìm được có lần chứ mấy tôi đi tìm chưa được lần nào tôi <laughs> tìm thì cũng được vài lần rồi tại số tầm hai ba nhiều chơi squad hơn chơi solo chơi squad vui solo thì mới mới chơi được vài trận được mỗi một trận chơi game này chơi squad à, chơi solo buồn game này nó cũng hên xui một phần nữa Toàn độ số thì có mà toàn Uzi với cả UOP cơ mà bắn trong mắt Ủa cái cập nhật mới này là hình như ờ, một người ờ, mắc uh, mắc bản đồ là ở đánh dấu bản đồ là mấy người kia thấy hết các bạn. Đúng rồi, không người đánh dấu mọi người thấy hết mà. Tiện mà. À. Từ dưới lên kìa chọn vị trí đi mấy bạn. Top này à? Chọn đi, chọn đi rồi anh em biết nhảy theo nè. Chọn đi. Hôm nay xuống đâu giờ? Qua Star Star lên trên kia không còn ai lên, lên núi hả lên trên kia không còn ai hay là ra hầm ai ai ai leader cũng được ai giỏi ra khu này đi nó là từ từ nhầm nhầm nhầm nhầm đây này khu này này khu nhà nước á hả đông. ừ. đông lắm á nha à. đông chịu ơi chỗ nào biết thế nào được tôi biết à đúng không hai ba chạy xuống xuống đầy nhúc đầy lúc đầy trận bảo chỗ ấy đâu xuống có thằng nào đâu <laughs> à tôi nó sợ tụi nó ăn à, nó cũng như mình nó nói chỗ này đâu nên thôi nhảy ra ngoài hết không đây xóm nghèo không ai chơi coi coi coi là nhà nước đúng không nhà nước đúng không đúng rồi à rồi. ở bên hồng có mấy thằng ai trà đủ không phải đâu nó ở chỗ khác nó xa xa hơi xa xa nó nhà khác đấy nó ờ, khu ờ, nhà nước cũng anh em mình thôi anh em nhà kia ở gương gì ở ngoài kìa có có có có có nó xuống khu nhà nước này có này một tim bên không? phải ờ, nhảy cái nó xuống bên bên đất bên kia mấy ông cẩn thận góc bên đấy được bên e nhá lên nóc nhà luôn có có có, có thằng nào thò mặt ra không tôi bắn chắc tôi có lục tôi nhật tì vào tìm lục liếc rồi cầm sẵn trên người chắc cú ok lắc à hơi lắc này. rồi lục đi rồi thằng nào vào đây <clears throat> chưa gì nó đã lấy xe rồi còn lấy xe là chạy chỗ team nó mà chạy nó đi mới mới vào mới game hơi lắc lắc đấy nhở ai cũng lắc đúng không fps giật uh, ờ, tụt đúng không của tôi được có gần 60 sao giật đấy nhỉ bắn nhau bắn nhau bắn nhau ạ chưa có cái gì để phòng thân à AKM không Ngon rồi có ba lô thừa thì anh smoke nhì nhặt hết Mấy ông súng đạn ok chưa? Mẹ mới được cái sổ gần Chưa Sổ gần Cái tầm đầu game này ngon rồi Đang kiếm cái ba lô mà không thấy này này nhà này có nào vào kìa không nào có m46 này cũng có hai cái item cho nó này alo level 2 cho tôi nha ai cần lại ngang ngang chỗ chết nha chết nha alo level 2 ghét đi khu này là cái không nhớ nhà nào mình rút rồi nhà nào mình chưa loạn nhà này của tôi ba lô quá trời này. Đó, trên đó có ba lô đó tôi tuyên bố là game này thắng rồi nhá tôi tôi có chào rồi nhá <laughs> Có tiếng xe. Có tiếng xe, có tiếng xe, có tiếng xe. Ông nào có đạn bảy không? Đạn bảy hả? Nè nè nè, tôi là chết nè, ông nào, ông nào mới nói. Đây đây đây. Nà Vừa được PK. Tôi đang dùng đạn bảy đây, đang kiếm. Đây, sao may gì đó. Có đạn năm cho tôi nha. <clears throat> Tôi dùng mà bốn. Có tiếng bắn nhau ở bên nói e nhá. Ông Chí Quỳnh hình như có M4 hay không? Có đầu M4 không? Cộng phụ kiện M M4 bốn sáu nhặt hết. Đâu, có không? Cho tôi đi, tôi đang đến sau lưng ông nè. Lấy gì? Phụ kiện M4. Có cái bán này bán hả xong cho mày không đi đi đi, đi. đủ rồi chưa 快点！ map này đi đâu bây giờ kiếm xem đi kiếm xem map này thì đi đâu bây giờ điêu điêu đấy điêu đấy khung bên này à? ra đây cô cô nó nó bắn nhau góc đấy đấy đi từ từ thôi xem đấy nhá nó bắn nhau kìa ở cái nhà ở hướng 60 kìa anh đang quang chạy kìa ừ. tranh thủ nó bắn nhau đi rình rình nó bị đốt hay gì chắc bọn nó rút hết rồi giờ chỉ đi bắn nhau thôi cửa mở rồi cửa đi giết bọn nó kiếm đồ thôi cẩn thận bên trên đồi kia nhá bên trái nhá ai có bốn mét làm dùm thử thôi nhìn để cái thằng nào thì đầu, đầu góc nhá để tôi tôi để căn căn nhá đẩy lên ông nào trên thì dừng lại để mấy để mấy ông sau đẩy lên cover bọn nó vừa chạy lăng quăng đây từ từ nhá xem thằng nào đi đây ra ngoài không đã đây, đây hướng e hướng e có một ngôi nhà màu đỏ nhà hai tầng nó chui vừa chui vào nhà sao màu đỏ hay màu cam hướng e giữa 105 với hướng e ngay kìa, cái nhà cái ngay nhà có sân thượng ấy. Đây nó chạy kìa, nó chạy kìa, nó chạy kìa, nó chạy kìa. Trời vậy mình vậy mình không sụm mới sợ á. Từ từ lộ lộ lộ lộ rồi lộ rồi lộ rồi. Di chuyển tí lên, di chuyển tí đi. Nó nóc ao chưa? Nó nóc ao chưa? Nó nóc ao rồi. Hướng E, hướng E nó đang chạy ra lên kìa, nó đang chạy lên đường đó. Vẫn cái nhà đó, hai thằng. đang chạy lên nó kìa kìa kìa đang chạy ra đường kìa thấy rồi bắn nó không lên được đâu à, ngắm à, không có ngắm xà quá còn một thằng này một thằng ngay ngay dưới chân đồi luôn đi vòng một thằng ngay dưới chân đồi hướng nghe luôn cái nhà thấp nhà một tầng á kìa kìa nó kìa mô mô vòng lên kia trước đi chạy sang bên kia là vòng lên ờ, kia. Ờ, nó kìa nó kìa nó kìa tôi nhìn tôi, tôi không nhìn thấy cái nhà trước mặt mình luôn nhà hai tầng bắn đi cho đừng đừng lời cứu hai tôi đang qua nè hai tôi đang qua giết cái thằng nó bao nè qua đi qua đi qua đi cái nhà Không. Ờ. hai tầng cái nhà đầu tiên luôn nha ở dưới đồi á tôi không tôi vẫn chưa nhìn thấy thằng nào cả nó nó nó núp sau nhà rồi nó vào trong nhà rồi đâu bắn ở đâu bắn ở đâu bắn biết biết chưa nhìn chưa nhìn thấy để đi xung quanh nữa nha nó khả năng nó chạy luôn luôn mấy cái nhà này nó thằng thằng thằng mình rồi kìa kìa sau nhà sau nhà sau nhà nhà nào nhà nào đâu đâu hướng hướng cái nợ hướng nợ hướng nợ hướng nợ Anh kia giết được mấy thằng rồi? Tôi giết được một thằng rồi. Đó cái nhà trước à, mặt anh NTSS à, NTSS đó, đang vô là nó trong nhà đó đó nha. Ok. Ê, nó nó nó kia nó kia. Ừ, nó tôi, tôi nhìn thấy rồi. Nó vừa chạy ngang qua đấy. Nó trên lầu, trên tầng, trên tầng, trên tầng, trên tầng. Trên tầng. Ở ờ, trên đồi không thấy ai. Từ mày. Vào từ từ thôi, từ người một. Ai có đợt năm không? xem kỹ chưa phòng vệ sinh các thứ chưa đây này quay lại phòng vệ sinh ông xem chưa nhà trên tầng đúng không phòng vệ sinh thì ông xem chưa chưa chưa chưa chưa xem tầng 1 chưa cẩn thận xem kỹ không anh xem tầng 1 có ai thẳng coi hướng đó để tôi coi hướng sau lưng cho thúy quỳnh tôi thấy đó rồi từng người vào một đúng rồi từng người vào một trên tầng 2, trên tầng 2 nó cầm shotgun á. Để tôi ném bom giúp ông té đó. Ném ném. Đứng sát ra. Không có ném vào trong đó đi. Trái cây có đàn nam không? Cho tôi ít với. Thế quỳnh đó hả? Ui chưa rồi. Để tôi ném lại nhá. Đạn năm là tôi bó tay, tôi Đừng. ít xỉu à. Tôi có đạn 7 thôi. Tôi đang bắn đạn 5. Nó ra. hướng uh, 75 có một thằng đang chạy xuống đồi nhỉ, nhưng mà xa lắm. Chết rồi. Đây, và lút đồ đi, lút đồ. Rồi, lút đồ đi, xuống. Còn một thằng bên bên đường đấy. Nó có 4 x nhỉ Nó nó out hay là nó chết luôn. Để qua đây coi có nó... hộp không mà biết liền. Nó có knock out. Ô, 46. Đạn 5 thằng này có đạn 5 này. Lấy rồi. Không thấy cái hộp. Không, cái nhà thấy xác của thằng bọn kia chưa? cũng đang lút ở check hai thằng chết bên đường mấy ông nhặt xác không chưa có gì không không biết nó bỏ đi đâu nãy tôi bò đi đâu mất tiêu rồi ta nãy tôi bắn nó ra ở sau nhà này nè chắc đồng đội nó cứu thì chạy rồi không phải đồng đội nó cứu đâu nó chỉ có thằng nào thì nó chắc chỉ còn ba thằng thôi có một thằng chạy qua đường mà một thằng chạy qua bị bắn xịt máu mà không biết nó có chạy lại cứu không thì không biết thằng này tôi bắn nó ao rồi mà thằng áo đen đúng không vậy chắc thằng khác cả s được quá nhưng mà mới có một thằng chết thôi Tìm đi qua, qua có dư đạn năm cho xin ba chục nha Đây, đây, hãy cho Không, ông nào đây, thả ông nào trước đây đây À tết hả? Hai tu đang thiếu đạn năm mới Ba chục đấy Có chừng trên đồi ấy Ờ, một thằng chết đây này, một thằng đây này Ý kìa đúng rồi SKS này mà nó SKS kìa Mấy ông lấy đi, tôi tôi đứng canh đi, canh canh rồi mấy ông lấy đi rồi tới tôi cho tôi ít đàn bảy ai ai nhiều đàn bảy đàn bảy đàn bảy đàn bảy tôi có nè ngay chỗ tôi chết nè chết nè chết nè thằng này tôi bắn chết đây này hòm đây này trời ơi hòm đây mấy ông đi tìm sao khó thế ui thằng này nhiều đạn lắm ông ơi nhúc nhấc đây nhấc đây đạn một đống luôn ôi tôi, hơi nhiều đạn rồi ông nào cần đạn năm đạn năm đạn năm tôi cần đạn năm tôi chỉ có đạn 7 thôi đạn năm tôi không nhặt tí nào đèn năm trong thằng này đâu có đâu tôi là scope này tôi có này đạn năm đúng không đạn năm chụp qua đi cho tôi sẽ đạn năm tôi có số cốt của đạn bảy nhá ông nào cần lấy nhá đó dưới chân tôi 50 viên đạn năm okay. ông scale ông dùng scale không có có cốt à scope này này bố đích này cái thả tôi ít mới ờ đạn ờ, ờ, năm đúng không bố đích này ông anh nhặt bố đích này à ông dùng skyline rồi ông nói ks cộng này ở ờ, đó ba chục ba chục ba chục đạn năm thì tôi lắp 4 x vào đáy đấy ủa có dư cái ngắm nào không tôi còn cái hai x nhá hai hai con nước này hai x nhá tôi vứt hai x nhá ông nào lấy lấy nhá này hai x này hai x này ngồi đây nguy hiểm đấy đây là hai x này dưới đất này trên trên trên bờ trên đồi này nó bắn xuống này mình ngồi đây không nhớ tâm à tìm nhà trốn đúng không vào nhà nhà nhà tạm vào nhà tạm nhà đây đi lên nhà đây này lên nhà đây này chủ nhà này đóng hết cửa nha. cửa phụ đóng hết nha cửa nào cũng đóng cửa nào đóng được đóng hết cửa nào cũng đóng <coughs> ông nào có sao đuổi nhá nó nó đầy đuổi xuống đồi hướng này nhìn đồi khó quá cả đêm mình ở tâm mà cứ núp đi Ông nào cần đoạn 7 bảo tôi nha, tôi cho mấy trung viên nhá. Chỉ rồi cần. Cho cho tôi cho tôi cho. Có tiếng xe. Không. Nó không vào thì đừng có bắn nhá. Mình ở tâm mà, rút rút rồi. Mình vẫn trong vòng ấy. Khu này toàn nhà ấy. Ui, lại, ui nó lại vào chỗ nhà khu nhà nước kìa, vãi đái thật. Tôi chắc hồi nó siết lại khu đấy luôn đấy. không có khi nó chết ở cái khu uh, di tích này này đâu nhỉ khu di tích hay siết vào lắm nó vì khu đấy nó bắn nó chưa biết được nó siết nó cũng lại siết ra cái đảo giữa kia này buồn cười cái vòng bé tí mà 50 đứa xuống dai vậy thủ nhà như mình hiện tại ui ừ, quên yeah. quên quên quên quên quên quên quên đang đang ngoài xem facebook và ấn chuột <laughs> bắn bắn đồng đội à bắn đất tường rất cảm quỳnh thúy quỳnh cắn uh, ấy đi có thể lực cắn nữa không dạ, ai có hai ít bốn ít gì dư không ta đây có hai ít nè đâu đâu đâu ông nào là kết hả rồi cho tôi cái đó thì tôi, tôi chết à, chết góc chứ gì Red dot ông là một ông ông phải cầm một cái red dot hoặc cái x đi. Nếu mà vào vòng cuối bốn x không tác dụng đâu. Tôi có tôi, tôi có một red dot rồi. Tôi cầm hai x để phòng mà. Mà cái hai x nhìn thấy lởm quá. Tốt tuổi ông ạ, à. thế là tốt rồi đấy. Không hai x thực ra là hơn ờ, hơn bốn x mạnh gần hơn red dot. Lởm cũng phải dùng ạ. À, hàng kia cần ba luôn kìa. Cần bốn luôn kìa à ghê vậy nhìn cả trời ơi tivi còn <laughs> mình nó giết bốn thằng chắc tin nó chui góc nào để nó, nó xả hết không không giờ tụi nó có chơi cái trò mà máy bay bay hết đường á tự thả xuống á mấy thằng afk rồi giết mấy thằng nó cũng nhiều lắm mà mà đâu mà. tới bốn thằng được vô swap thì chắc vụ đó chắc hơi khó ở dưới ở dưới có nhà xe nè đúng ừ, có cái nhà ra ra xe một cam tôi thấy mà Thực ra vòng này cần gì xe đi bộ thôi, đi xe lộ tiếng lắm. <coughs> Ồ, nó xiết nữa rồi. xiết xem có bò lạc nó chui ở đây. Ông nào có đạn uh, ờ, 7 đây. Tôi, tôi Cứ ngồi im không ạ? Không phải di chuyển đâu, di chuyển một tiếng nó gần gần nghe thế. đấy bảy đi. Red red red. Ha ha ha. Tôi đạn 7. Đạn 7 gì? Đây ok ok. Ít thôi tôi bắn SKS. s vãi được 6 viên rồi. Đấy từ từ quay lại, từ đã sâu đâu, từ lẻ mà. quay Vậy đấy cho tỉnh cho được 6 viên. <laughs> Chưa gì đã chạy để hoang tiếng. <laughs> mấy ông mấy ông mấy ông Tôi còn hơn 200 viên, bắn có phải tin. Ê, hey, gì ông nói? Nè. <laughs> Ôi, con em khó trong nhà nó bay ra ngoài đấy. Ờ nó bay ra đó, nó phát hiện chỗ hàng tôi đó, thôi tôi ra luôn không ở đây nữa không dụ địch vào à vòng xếp tới rồi kìa lên mình ném quả bom choáng kia Phát cả mắt có Đóng cái lại mà nó vẫn ra ngoài này Vãi cả mắt Quên đấy Tí rồi đi Ôi Bông nào có bom, có bom choáng không? Loại phết đấy Ném không nghe tiếng bước chân luôn Điếc luôn Điếc năm giây mà ôi mẹ thằng kia cầm kinh đấy kia chết tiếp kìa thôi dòng siết nữa kìa mà mười mười sáu em bốn nha hai phút nữa mình mình mình từ từ từ từ từ, Ê, tôi không ra được tôi không thấy đường ra luôn <laughs> cửa đâu rồi Ê, tôi mở cửa cho ra nè đó Ôi, ngồi yên ngồi yên đi ngồi yên đi ngồi yên đi ngồi yên đi đừng để nó nghe tiếng mình trong nhà mình chạy còn 30 giây là mình chạy 30 giây cũng đi ngồi yên đi ngồi yên đi ngó ra ngoài đi mình chạy không anh? Lộ tiếng đấy. Mình ngồi mình ngéo chân của nó đến mà, nên ngồi từ từ thôi. 30 giây nữa bò bò sang khu này được. Nhiều nhà mà chạy được. kiểu gì cũng có thằng chui vào đây thôi thằng toxic kia nó bắn bắn nó giết ra nhiều người nhưng nó chết ngoài vòng rồi chắc mà nó chết chung rồi vậy giết giết được nhiều người rồi mà chết ngoài vòng như là nó nó không chịu đi nó đứng đây nó giết bọn người bọn nó chạy đi nó giết được nhiều mạng chấp nhận chết bọn nó trốn đâu hết rồi nhỉ kinh đấy ôi hồ số, số dân nó nó, nó, nó cần phải cho thêm tiền cho tim bắn tim bắn tiền bắn tim tiền ít quá đi nha rồi ra từng người từng người từng người, người, trên đồi nha tôi mắc đi mắc đi mắc à, đánh dấu vị trí đi rồi anh em chạy theo không không là đánh dấu đâu cứ bò thôi coi mấy nhà đằng sau mình ấy Không mình chống chảy quá Mà tụi nó thích trên đồi không à Tụi nó không dám nuôi khúc nhà đâu Leo đồi khi phải leo đồi à, không ạ một, một ông leo đồi đi Quan sát được nhiều Ông nào có bốn lít á Leo Từ từ nhá Phải để nó chạy nhá Có tiếng xe có tiếng xe Tiếng xe từ phía sau chạy tới nè Xe giữa đường luôn Nè nè giữa đường luôn á Hướng đường hướng đường vào vào hai thằng thôi một thằng thôi một thằng thôi một thằng thôi nó dừng lại nó dừng lại hai thằng hai thằng một thằng nó ao rồi một thằng nó ao rồi thằng thằng đi tiếp lộ ra ngoài lộ đây đông lắm không có hai thằng thôi cứ để cho nó chạy đi cứ để cho nó chạy cho bọn khác bắn cứ để cho nó chạy đi à, hướng n đúp n đúp ba trăm có một thằng đang leo đồi nha Let's go. Con mãi chờ chúng thằng nào Lát à Em vào đội đi nghe vào vòng đi Kia cứu tôi không ơi Ui chết rồi Nó chạy vào vòng kìa nó chạy vào vòng kìa à, Ông này vòng mới đau chứ Chết chưa chết chưa Ở yên nó đi Nằm đi nào đừng, đừng, đừng, đừng chạy ra đây ơi chạy vào chạy vào Tôi bò được mà Không sao đâu không sao phải cứu trước khi mẹ ôm em cover đi ngồi yên ra, ra ngoài đi ông ơi mất máu kìa ra ngoài à, được, được rồi có đàn không cứu được Em em em em em Ấn rồi không được Ông để cái cây không Không cứu được Ông nào ra cứu đi bỏ tay rồi Không có máu Không có máu tay bó tay bó tay bó tay Không ép được Sao kỳ vậy? Vì cây hả? Ờ không có gì dính cây gì không? Ờ không, không tôi đâu có mạch đâu Trời ơi Nhanh máu tôi đi, nhanh máu tôi đi có tiếng mình mé tay trái nha ai lên tôi lên đội lên tôi coi coi trên lẳng xẹt quá ô tranh thủ di chuyển đi mọi người biết ngay vào khu, khu rồi, rồi rồi rồi có địch ở gần lắm nha ô này lút đùa mãi không xong mẹ bà vừa Đấy lúc đầu lên bên trái bên trái bên trái trước mặt tôi luôn á về đây về đây Đấy, nó nằm kìa, nó nằm kìa. Ô Thúy Quỳnh không cứu à, chạy đâu đây? Bắn nó đi rồi chạy lên cứu tôi tranh thủ tranh thủ. Rồi. À, nóc ao luôn đi. Nóc ao. luôn Ông này, ông đi bắn kém thế. Tôi tính đi vòng nó, nó lại đi vòng lại tôi. Chạy từ từ thôi. Đánh làm gì vội Ông kia chết sớm quá, tôi chưa kịp đẩy. trên diễn đàn nó có chỉ cách tắt uh, chuyển đổi ngôn ngữ mấy ông coi mấy ông tắt nó đi mà hình như nó cũng có lâu lâu có lỗi bữa cầm cái súng shotgun lụm thay đạn nó thay đạn ngoài luôn quả đấy ông phải ngồi trong kia tôi ra cứu được xong rồi ông hồi, hồi phớt ép luôn Chứ ông, ông mà bò kiểu đó cho ông mất máu ông cứu tôi ở ngoài vòng ấy là máu tôi chỉ có một tí thôi một, một tí, tí là chết luôn không, không kịp cắn, cắn ông hiểu à kịp, lúc kịp ông cứu xong nó chỉ có một vạch bé tí biết rồi hiểu rồi hai vòng hai vẫn kịp cả không kịp đâu bắt vua tôi phải bò ra ngoài 9 giây cơ mà quả đó cũng gần hết rồi cứu nó được giữ máu mà nó có bị tụt máu ở đâu lúc ông cứu đang cứu ấy máu nó giữ lại mà Ủa lúc mà tôi chạy nên tôi chết đầu là còn hai ông còn sống mà một ông chạy là tôi còn ông kia bị chết luôn hả ta? À, chợ đường lỗi quá <laughs> tôi cái khẩu áo cao á bắn nó khẩu khó chịu thật bắn bắn bắn bắn, bắn, bắn mãi không trúng cái tầm đấy mà dùng ờ, m 416 hay gì bọn nó sắp hết được mấy đứa nào ở trường cần xăm mình hết xăm mình cho mỗi đứa một lỗ ngay đít nữa nè ngay đít nè ồ oh, nó giống này đít ỉa ra máu trời phải tới tháng không ơi <laughs> đây nè cho cái đít này máu con nè lấy cung bắn ghim vào <laughs> còn ông kia tới ông ở đợt tết cũng đang bắn rồi đít máu không ôi game bạo lực vãi rồi cái ly ở đây, đây, đây. đâu là cái con này đứng che nó đây mày này kiếm con nào da sáng sáng chút bắn cho đẹp à còn là da đen không vậy từ phải mưa mới đâu chứ từ phải qua ủa vậy à từ trên xuống từ trên trái trên xuống rồi lên đếm đi khu nào khu nào khu nào đâu đây khu này rồi bò vào bên trong nhá ok, okay. nhảy chưa nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy, nhảy, nhảy. nhảy Ủa, đang vô trận nào gọi điện thoại trời Bà, à, cô kiếm xe là anh em lên Lipoca họ, họ đồ Ok luôn Ờ, xuống cái chỗ chấm vàng đi tôi thấy xe rồi nha anh em lút lẹ đi tôi chạy ra lấy xe trước lên trên kia lút cho xuống Để, có một team sau lưng mình rồi team ngay xe mình nữa ngay xe mẹ rồi à, à ờ, cái team sau lưng kìa cướp xe nha cầm súng một team trước một team sau rồi rồi là vào vào lấy súng chạy ra luôn nhá ơi ơi nó nhảy gần tôi luôn kìa vãi ai lấy súng chạy ra liền nha nó nhảy gần tôi chưa có súng lúc cũng không có luôn chưa có cái mẹ gì hết hay đâu nó ở gần cái bên luôn quay toàn đạn này đây tôi có súng rồi ạ ở đâu đây. ông nào đây ông nào đấy là TS tôi có cái <laughs> F12k rồi qua tôi sụp nữa đây không ờ, ông nào ờ, chỗ ông nào ở xe đấy xe ngoài đường ấy tôi thấy một thằng đang chạy kìa nó cho có súng đó ờ tôi qua tôi hiếp dâm nó đây đâu nó ngay chỗ nào tôi cũng đang có cái sườn dân này ra tôi thọc đầu nó nw nw nó chạy mẹ qua khu nhà rồi bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi tôi cầm s 12 k thôi bắn được tôi lấy xe à, có một chiếc xe máy này <laughs> chiếc ô tô chờ tôi lại chờ tôi lại xong thằng kia ông red uh, có súng chưa có lúc lúc lúc lúc hình như khu đó khu, khu nhà đó có người đó rút đi có tiếng xe à? Ồ. đôi thôi ê, ê, ê, xe này chở được ba người hả được rồi đi, đi, à? đi. mà đi đâu mà đi đâu đây đi lấy xe ờ. đi giết người nó kìa nó kìa nó kìa nó kìa nó kìa nó có súng không nó có súng không để tông nó chết luôn tông nó luôn nó có, nó có súng nó có súng rồi lượm đi lượm đi lượm đi lượm đi ông nào xuống lượm đi chưa có súng xuống lượm đi tông chết ngắt luôn chưa ông... nó vào cái gì vậy gì vậy gì vậy nó chưa Đồng chết thôi. trong nhà còn á tìm nó ba thằng còn. ai chưa có súng có nó có mini uzi này mini uzi à ô về về chạy lại này này không tôi tôi cầm này tôi đang cầm này đạn này ông ông chạy xe có súng chưa tôi có s 12 k rồi mấy ông lấy đi một ông lên đây đi lấy ô tô của tôi nè ô tô đâu rồi hình như nó lấy ô tô chạy mẹ rồi chắc chưa nó lấy đi rồi ờ chắc nó lấy rồi về đi về đi nó chạy cái hướng đó vậy chắc bộ ở đầu hướng đó đó à, hướng hướng khu nhà nãy thằng kia nó chạy nó không thèm quay lại nhìn luôn <laughs> bị tê tông chết ngắt nó nghe tiếng xe ít nhất nó không phải quay đầu lại nhìn nữa chứ phải hình như khu này ở khu của red còn người không red tôi biết đâu tôi nhặt đồ này có đã làm thằng nào đâu ở đây không có thằng nào hết á bây giờ đi kiếm cái ô tô chở được bốn thằng này để tôi lượn vòng đó Mấy ông cứ ở đây đi Rồi Thấy một xe ô tô rồi Cánh đi, cánh đi, cánh đi Xong hết chưa mày không? Đi đi đi Thừa súng gọi à, nói nhá Tôi sát vòng à? Khó đi nhỉ? Đang bị rủ đi xa kiếm đồ đi sát vòng này Vậy là mình phải đi vào à? hay kiếm thuyền đi kiếm thuyền đi kiếm thuyền đi đi xung quanh này có thuyền có đi có mẹ xe lật rồi <laughs> à có thuyền này có thuyền này có thuyền này ra đây ra đây, đây. thật bố xe rồi đã đây ra đây đi đi đi xong chưa rồi rồi có tiền đi đi vào đây bốc đi xem tình hình ở đây thế nào nhỉ thuyền đâu đây, này, thuyền bên đây này bên đây này bên tôi này thuyền quỳnh này ông lái thuyền qua bên phía tôi đi ừ ông đấy thì qua phía ba người lên đây đi ban tôi đang đứng đợi nè tuyến đâu tuyến đâu là ông tuyến để ông lái qua kìa <coughs> Đàn dược đang rất kém <laughs> thôi được mấy cái s 12 k chả có mẹ gì ờ, ông ơi cạn mắc cạn bây giờ <laughs> bị tôi bị mấy lần này bớt ngu rồi qua chỗ chấm vàng không em vô xa nhỉ Chả cái đồ mẹ gì cả Ba <laughs> cái nhà đấy đâu ra đồ Này Nó bay dựa lên đúng không Này máy bay bay dựa lên đúng không Máy bay bay từ hướng uh, hình như hướng uh, nào ta hướng uh,

hai người đi chiếc đây đây đây đây đi đây đi không ạ đi đi ra khu kia rồi kiếm mô tô vào đi hai thuyền đã còn đỡ với lại lỡ cái này hết xong thì còn cái kia chiếc này mẹ à, à. hôm qua tôi chơi một đi bốn thằng một cái thuyền không thấy một thằng ờ, còn chạy thuyền nữa một thằng đấm đất thằng kia chết tươi luôn <laughs> đùa thằng kia thế đại đi ra ngoài đi thôi ra ngoài đi đi trong các bạn này thấy có thuyền nữa này mình vẫn thời gian ta ghi nhỉ lẽ hết nửa bình xăng rồi à, kiếm xăng nữa lên cố gắng úp với nhà úp từng nhà bốn nhá đủ nặng bốn người úp từng nhà bốn nhá hạnh vớ vẩn gặp team nó để chờ ra bồng mình tới nơi đừng có phi xe lên mười à đừng đừng phi ông bên chỗ chuyển ông nào tf kia còn nhiều xăng không mẹ gần hết rồi Ờ, ờ, đây, ở ờ, trước có một ở trước có một thuyền nữa. Có gì thì đã vòng co lại lấy mà đi. Ở đây có một thuyền nữa rồi. Ở đây có một thuyền. À có thuyền nữa này. Ông ông đừng phi nhá, ông đừng phi lên nhá để tôi. Có thuyền rồi, có thuyền nữa rồi. Dạ phi lên. Sợ cho lên. Bảo <laughs> kiếm mình sang được phải. Tôi ông Thúy Quỳnh vào nhà giữa nhá. Tiến lên. À, kia nhà, nhà sáng kia. Đang tối như sáng này có tiếng súng con tiếng súng nha hướng bên tay phải n khu khu này còn nguyên nha khu này còn nguyên nha đi từ góc vào hai hai ông kia ở góc ấy đi, đi từ nhà góc vào nhá ờ à, tôi đi từ ngoài vô nè mình ở trong vòng à nó bắn nhau trên đồi trên đồi á kệ cha nó đi tụi nó thích đồi lắm quay lại ông ơi tôi ông quay lại cái chỗ hai ông kia đi Giờ ra lút đi, giờ ra lút đi Ô, cửa mở này Ông kia vào một mình một nhà Ghê Ôi, ở đây cửa mở hết rồi Ghê vậy? Nhà tôi mở hết mẹ rồi Nhà ngoài cùng luôn chứ Ngoài cùng tôi á, tôi mới vô rồi Đâu? <laughs> Ông vô nhà nhỏ mà có xe tới có xe tới đâu đâu đâu đâu có xe tới có xe tới nhiều nhà chưa lút đâu tôi nhà là bình bình máu to này bye bye bye bye đâu rồi đủ Từ tối nào thì nhầm Ồ, oh, mày Ai bách to thì nhặt uh, slot nhé Bên này có vét hai nhé Ôi ơi, một thằng nóc bao ba thằng nữa kìa, mà sao toàn siêu nhân không cho ta Tí nó chết ngoài vòng gì rồi kiếm một cây xuống trường khó quá cầm hai con sọt shotgun nào rồi <laughs> con shotgun này kinh ấy Ô, cửa trên này mở rồi này Khu này có mỗi mình thôi Cái nào mở rồi là mình thôi Đây có cái mũ level 2 nè Ai nào ông nào lấy lấy Đẹp, chưa có ba lô rồi trời Ôi, ngay lại ngay ngay ngay gần vòng nữa Ba lô dưới tầng 1 ở bên chỗ tôi này, ghét này Ô kìa, đi lẻ loi ghê Chị chia ra vào lúc Đỡ tú kìa nha Ủa level 2 ông nào mới báo cho ta? Tôi cái nhà Vết hả? À, ờ, mà nhà bên kia cơ, phải nhà này Ê, khu bên này mở rồi, khu tôi đang ở đây Xa xa với ông này, khu này mở rồi Mở hết rồi Bọn nó cẩn thận đấy, ăn hết đồ đóng cửa này À cái nhà nó đi Nhìn cái giáp level 2 rồi Ôi từ góc nó đi như con lùi thằng một thằng vừa chạy qua đúng rồi đúng rồi đúng rồi thúy, thúy, thúy quỳnh quay lại quay lại đi quay chạy bên này tan tan tan đúng rồi có mấy thằng chạy bên này đấy góc n ấy của ông thúy quỳnh chắc phải góc w nó sẽ qua nhà gần đấy rồi hiểu quái vừa đi qua đây mấy bóng dáng vút qua ông nào có ba lô chỉ thôi nhá chưa có ba lô ba lô ngoài nhiều mà ô ông ông nào chạy vào hang lên từ thôi à như nó chạy nó nó chạy vào vòng nó chạy vào vòng bọn nó chạy vào vòng bọn nó chạy vào vòng coi năm năm chục giây nữa kìa dòng xiết kìa đi mò mò vòng cùng nhau đi tin nó chạy vào vòng đấy cẩn thận nhá chạy đầu nhá Ôi lên đi ông ơi Ồ có thằng chết Nó à, Khẩu shotgun, mỗi khẩu shotgun làm ăn gì đây Có gì không? Có gì đâu có gì đâu trong đó không? Không, trả hết rồi Nó khoảng hết rồi Nước hết rồi Chắc có khi phải đi gần biển này Ê, nhà hướng uh, N 3 ba ba bốn năm có một chiếc xe đậu ở nhà ừ phải thôi cuộc áp sát à, solo thôi toàn shotgun này tôi hai shot tôi có một cây bu mà bu chín à tôi cầm cái uzi bắn ruồi này có scope không ô là có scope không cho cái cái có cái cái đi đâu bây giờ không anh? ông là có hai cổ nhiều Chạy lên cái chấm xanh đi, chạy lên cái chấm xanh đi. Mình trong vòng rồi. Có tiếng thuyền hay có tiếng gì ấy? Xe máy. Hướng hướng. Có học thấy không? biết đâu. Bên đồi sao? Bên này đồi sao? Chạy bên đây, chạy qua bên đây là chưa động rồi. Ờ, giữa đồng nguy hiểm quá, qua bên đồi đi, qua bên đồi đi, qua bên đồi đi. Ghê quá. Đi qua đường, đi qua đường bên qua đồi đi mà qua đồi coi chừng phía sau đít nhà cái nhà phía bên đồi bên bển phía nhà sau đít nó có một cái xe đậu ngay sát nhà luôn á có gì ăn không ê không có gì hết phải đồ trước mặt của cái nhà có chừng rồi nó bắn trước bắn xuống cái bọn này nó co vào đâu tôi nghĩ nó khả năng nó co ra chỗ mấy ruộng kìa nó toàn co chỗ con dậy dưới nhà gỗ lách các cái cây nhá úp cái nhà đấy nhá cái tròi sao cái nhà ở chỗ n năm ấy kìa bọn nó ngay vừa vào khi bọn nó thủ đấy Giáp. Giáp hai Giáp hai giáp hai giáp 2. Ui con này khổ AK đấy, đừng có đùa. Vòng khói à? Vòng xếp vào tông nữa kìa. Hả? Mình như đây được mà, mình như đây. Được. Có xe có xe. Có máy bay. bay. Không ờ, máy bay á. Đi bò bò vòng trong dần không ơi? có có nào có ôi hai thằng trước không mặt tôi này hai thằng trước mặt tôi hướng n hướng n thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi hai thằng hai thằng từ từ này nằm xuống nằm xuống cho nó lên tôi mới thấy có một nó đi nó đi nó chạy xuống đường rồi nó chạy xuống đường rồi tôi mới thấy có một thằng à còn thằng đó đâu ta hai thằng lận cái đường đó kìa dưới đường dưới đường dưới đường thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi bắn nhá hai thằng đó thấy chưa hai thằng đó ê ê nó nhìn nó nhìn nó nhìn nó nhìn nó nhìn nó nhìn nó nhìn quay lại nó nó quay lại nó nhìn kìa nó chạy lên khu nó chạy ờ, lên khu trên kia rồi mình không có xuống ấy chứ giờ kêu mình vô nhà mình cũng đâu dám đâu sài con trẻ thế ồ nó vô cái khu uh, khu nhà trước mặt rồi kìa theo đi ơi nó chỉ có hai thằng thôi theo đi mình ta xuất cân mà tôi có mã tấu đây <laughs> đùa tôi có chào <laughs> nói ra vào trong đó nó thủ rồi đấy à có túi túi đồ rơi góc kia né néo này xa khu túi đồ ra ghê vãi ông nó té đi đâu đây có đây này có đây này áp sát hai này mà nó đây mà đâu nhà nào nhà này cái ờ, khu nhà đó đúng rồi khu nhà đó tao biết mình tới tao biết mình tới đâu nhà nào cái nhà tròi này á ừ cái tròi này nó chạy đây này bậy bên ông red á nó vô bên khúc này rồi cái cái tròi ờ, gác nó không có nó bỏ trời đó rồi nó qua đây nè qua đây nè bỏ thùng đỏ kìa bên kia có thùng đỏ kìa hay là gì thùng gì ui hai tám giây không anh chạy đi chạy đi có tiếng súng rồi đây lướt qua khu này thật nhanh nha cẩn thận khu này nha nãy nó chạy lên là chạy hướng này đó lên lên chém đi đi đi, cùng một hướng đi cứu nhau dễ chiếm cái xưởng đi Chị thẳng nhá Hai tầng Cẩn ờ, thận nha Tôi chị Chị thẳng ấy, ngoài, Mỹ đang ở ngoài mà Vào vòng đi đã Chiếm, chiếm cái xưởng đi, chiếm cái xưởng Bây giờ mình phải núp ở trong vòng, mình ờ, tìm chỗ nào đấy mình Solo Còn gần này solo mới khỏe Đứng ngoài đường này thiệt lắm bia nhá Chị khỏe rồi, mấy ông ấy Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Ông kia nó đang lùng đồ à? Chị đi ông ơi Tôi vào cũng lát rồi Đẹp dạ. à, Nhảy phi Vô vô vô vô Nhào đây Check check check nhà đi Kiểu gì coi chừng cũng có đấy Hai thằng kia nó không chạy đâu xa được không Ừ nó gần gần mình đó này đóng hết cửa rồi từ nhà một nhá ra đi ông ơi nói tép vào đi đi chung đi từ... đi chung đi chung đi từ nhà một từng phòng một nhá kỹ vào ok đằng sau mình không có có không không có không không không tôi liều à, vâng, sang nhà bên cạnh không anh từ nhà một em mấy ông đừng phi phi thẳng vào nhá từ từ thôi à cái dòng nó xiết nữa còn có hai phút kìa chạy đi quá quan trọng bây giờ mình tìm được thằng nào có súng nóng súng súng tiền không hết rồi chạy đâu nhanh nhỉ nhau hai tầng này xem nào hai tầng vừa vào thôi hai từ bên này này quay ngoài cung bên này ờ tôi vào nãy tôi với ông vào đây ông ngoài đấy mà bên... tôi với ông vào được hai nhà một nhà nữa sao nhỉ ông tên gì red red red nhà đấy. ở đâu nhà đầu tiên vào rồi tôi vào thấy xong mới chạy qua bên này mà ờ đi nhầm hướng ngáo mẹ rồi Ui sạp thế đậu xanh Sao quá Cái dòng sao quá Thôi rút đi rút đi rút đi lúc đi không mẹ vòng này siết là tốn máu chết luôn ấy à, mấy chục giây là xong rồi má giờ nào trên đồi nó bắn xuống đã anh em mình chạy dọc sườn đi chạy dọc sườn đồi đi hai cái nhà hai lần sau Ôi, chạy sườn đồi đi ông ơi nhớ nhìn hai cái nhà hai lần sau anh bố nó, nó giờ nó cũng lo chạy sắp mặt ra mình chạy lẹ vào thôi tìm tiếng là tìm kiểu sinh tồn tìm địch không thấy địch ấy Ông chết kiếm gì thì phải Muốn chết địch phải sống đã Có tiếng súng ơi anh ngõ này, đảo mông này À, Uzi bắn rồi đây, Uzi bắn rồi À, vãi bắn gần uh, chiều lắm Tao thằng nào tản hai tản sang hai bên nhá, đi chung hướng nó thấy hết đấy. Bạn mình có khu nhà chưa? mình nhờ cứ ở trên đồi mình bắt xuống. Có nhà rìa vòng này. Để ý nha, để ý nha. hai bảy thằng. hai bảy thằng chắc khoảng 8 tim Top 10 chắc còn đi nữa. Chạy để ý thôi anh em. Đó, toilet trong nhà sĩ cũng chích nhau không nào chích hết nhá bong bánh theo đít rồi kìa bỏng tới đít rồi không có không có không có chạy đi chạy Alo đi gì đây cắm đầu đi cắm đầu cắm đầu đi vòng chạy lẹ quá ôi cái vòng vĩ này lẹ quá tiếng súng bên trái súng súng ở đằng sau rồi kệ nó dạ. kệ cha nó nó bắn trong khu nhà nó nhau rồi thôi mình nấp trong đồi này mình cứ súng đó còn bọn nó kệ mẹ nó rồi chúng ta bị mất một miếng máu thôi không sao vừa kịp mất hết một nhịp con nào bên thì lừa không à, <laughs> ô không đồ rơi ơi nữa kìa vãi chạy chạy qua đôi này chạy qua đôi này chạy cái hầm đồ ơi dình nhá dình ra nha dình thôi trong khu nhà có thằng á mình kệ nó mình chạy dọc sườn phía bên này đi thề và tầm cái góc uh... ủa, ủa, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, 120, 120, 120, ok Ok, 120 Đúng rồi, lệch mợ, bắt nó quẹt thế Nó đang đẩy, nó đang đẩy Ok, ok, ok, đúng rồi, hai thằng, hai thằng, hai thằng, hai thằng Cứu, cứu ông Red kia Chích ơi, chích, chích, chích, chích, chích, chích, quay lại ông chích ơi Để tôi cưới cho Mẹ Nó đẩy, nó đẩy, nó sắp mặt này Rồi, nó vào Hai thằng đang đẩy kìa, hai thằng đẩy kìa Một thằng bên phải khói Nó ngoài vòng mà ông ơi tôi tôi điều trong nó ngoài vòng có thằng đang đẩy lên nhá có thằng đang đẩy lên nhá mình canh không cho nó ra được thay rồi thay rồi thay rồi nó thấy tôi rồi ê ê thằng bên trái thằng bên trái đâu ơi sắp chết rồi thằng trên đồi bắn đi bắn đi bắn nó thằng trên đồi đi hai thằng kìa rồi thôi đi rồi ba hai thằng à tao bắn nó một viên sụp gần mà ông chết ta một viên thì chắc chết đâu nó ra ba sao à, đèn vãi không có súng mẹ <laughs> Uzi bắn cùi Toàn súng cùi với nhau đấy Đúng rồi kìa Khổ, khổ chung này gì đấy Bắn đau quá Bắn chuẩn nữa À, ui đi tôi nã thằng kia cũng được mới rồi đó xịt xịt xịt xịt xịt mà không có thấm gì hết nhưng mà ông sao shotgun có mấy viên? sao Shotgun này gần mấy viên? Hai viên. viên à? Hả? Shotgun hai viên. Hai viên á hai viên. Ông bắn đủ hai viên chết cả giáp mấy cũng chết chưa mới bắt được viên thì mẹ nóc ao mẹ rồi <clears throat> cầm shotgun để chui ở mấy cái khu đô thị bắn nhau tập năm mới đau không biết việc chạy thật cái vòng bóp mình ghê <laughs> chạy không trả thù lo chạy không nếu súng mà nó giết mình xong nó nó là lút đồ mình nó cũng chán mẹ <laughs> lút nó, nó vứt luôn <laughs> máu nếu có mỗi mấy cái băng <laughs> đen tôi không có máu à có máu có không có thể lực máu toàn bắn bắn bắn đi rồi tôi toàn ban đét tiền bọn nó quả đấy nó bị ngoài vòng bọn nó phải chạy nhanh bắn mình mình bốn thằng nó có hai thằng nó dám đẩy mình kìa súng nó ngon hơn với cả lỡ mình không để ý nữa rồi Don't tôi nhận đồ nó có kể nhưng mà về đi à, về phải nghỉ phép rồi về đây ờ nói chương trình hôm qua giờ về có chút điện cứ ừ, thứ hai là phải đợi đi ừ đúng rồi đi đi à. em có đi không chửi đủ người vắng nhỉ mẹ nãy giờ có 80 đứa chạy qua khu bên này xem có gì nè chạy lên cái cái cái cái cái cái chỗ cao này nè có có cây uh, à, AVM với cây cao line nè leo đá leo núi rồi chơi chưa vào trận đâu chạy ra cái cây AVM đó, nó không có ngắm khó khó bắn quá ha nó không có ngắm nghĩa gì không có đầu rùi luôn nữa cái gì cây AVM à thường thường nó thả là nó thả chung với ngắm mà ở trong cái chỗ chờ này nè nó có cho đâu nè tôi đang lụm nè à chợ thì đúng tôi ngắm về tôi bắn con thù quỳnh có trúng không kìa đứng cao quá dữ ha bắn này bắn này bắn tôi bắn tôi coi trúng không Chật dạ. lắm ê chắc quay qua đây bắn nhau này ở đâu đó đây thử bắn tôi coi trúng không rồi hết đạn chứ à, cái game này chơi mà cứ quen với cái mấy game khác tự động lót đạn hoài quên thôi cứ bắn hết đạn cứ quên lót hoài trên bay xuống hả trên phải xuống ủa trên trái chứ remote ừ. remote hả ít ừ. muốn thì lại chỗ nãy của mình chơi tiếp rồi chuẩn bị à, đâu tới à, khúc uh, hello tới khúc nữa đi, đi rồi bắt đầu nhảy đi nữa rồi sạch thế này bay chắc được uh, bay xa nửa nữa xa mấy ít người để chưa đấy đây nhảy nhảy nhảy nhảy giữ người thẳng băng ra là là chắc tới hả <laughs> ủa lúc bay đè xếp có có tác dụng không ta đó là lúc đó mình cắm đầu luôn thôi ủa ông bay xa thế không oh, nhìn xung quanh có em nào không trời ơi sao đít tôi có một thằng hai thằng chơi tụi gì vậy xuống khu gần đây thôi à còn bọn nó xuống thung lũng ấy thung lũng đâu để tôi coi coi hai thằng nó xuống nó ờ, xuống ờ hai thằng sau đích tôi nó cắm đầu rồi không ba thằng không tới rồi anh em ơi không tới không tới nhưng mà để tôi coi mấy thằng sau đích khu gần này chứ gì đó ơi hai thằng sau đích tôi nó kè tôi quá cho ta cha cha cha cha cha có hai thằng kìa hai thằng ừ. xuống bắn nhau <laughs> xuống bắn nhau ông red đang ở gần tôi nè u vãi ê, có cái tàu kìa tôi lấy chiếc tàu tôi giọt ê nó lấy chiếc tàu nó lấy chiếc tàu hai thằng nó lấy tàu thôi kệ mẹ đi chắc nhà thi quyền ơi anh em mình hai anh em mình vào đây hai thằng nó lấy tàu nó qua khu remote rồi kệ nó đi đâu có thằng nào xuống đây không có shotgun rồi mấy thằng nó đấy không hai thằng nó xuống tàu nó bỏ chạy rồi không một thằng này vào nhà lúc rồi một thằng vào nhà lúc nhà nào ấy nhà đối diện nhà tôi ấy gì có hả phải vậy ông lên trên đi bị xử đây sao tôi nạp đạn ba lần không được nhà dạ, đối dạ, diện dạ. nhà đằng trước đằng trước cái kia đằng trước cái kia có anh tôi nhà. có tôi không có thằng nào nhà ông nào ở ờ, ông nào kêu có địch đâu đâu nhà đối nhà đối diện nhà mình nhé vừa đấy rồi để, để tôi qua xử nó, tôi có cái liềm rồi Phải Nhà đây này, nhà đây này, nhà đây này, đó, nhà ông, nhà ông nhà... Đấy à? Hai PM đang tới đó, đó, đó. Đâu, đâu sao, chỗ nào? Đi, đi theo ông hai PM ấy Ê, cửa mở này Sao dễ tin mới nhảy làm sao đi nãy thấy có hai thằng nhà ta nói rồi à? nó lấy thiền rồi hai thằng lấy thiền hai thằng lấy thiền rồi còn còn còn còn, còn nữa ấy kìa kìa kì nó chạy thiền ngoài kìa nó đang vòng ngoài kìa chắc nó chạy thằng kia á ủa sao nó về đi móc nó đi kia à rồi nó về vòng rồi về vòng rồi bỏ cái ờ, bỏ cái đánh dấu đi chết được thằng trong kia chưa có đâu mà giết có ở ờ, à, có sự đằng kia kìa để tôi chạy lại ê Ồ, có tiếng súng, có tiếng súng. Chết chết đang đi đâu ấy? Lấy thuyền à? Không không không, tôi đi ra đây tôi coi đồ ở đây. Đồ ờ, đang đây. Rồi ờ, lấy thuyền. Lúc sau hết đi rồi mình đi đi qua chỗ khác luôn Tôi chưa có đủ này. Có ngắm nghía gì cái gom để dành nè. Kìa like 14. Đó nó có nó có nhà này đâu nó chạy đâu rồi ai muốn lấy ba lô thì cái tròi tròi ỉa ngoài đây nha tròi ỉa vãi <laughs> giờ, giờ trên người giờ trên người tôi được đúng hết còn xa lọt cho mấy ông 30 giây nha tôi tự lấy thuyền lại đây có thuyền chưa rồi ra đi ra luôn đi ra giờ luôn đi ra chỗ Thúy Quỳnh đi Thúy Quỳnh à, Thúy Quỳnh nó chuồng trần chạy hay gì vậy? Chuồng lái thuyền Chịu chạy qua khu nào đây Những khu nào mà có đồ coi Đói hết rồi Chắc chạy về đây chắc ơi Ủa? không nói thuyền chạy đó hả? À, ông vào ông dọc biển đi à, tôi đang chết vòng vòng có cái gì không ráp thuyền chịu này cũng muốn mười à, viên đạn Ây dạ. đầu chọc ở ờ, chuồng không có khỉ ghét đi biển là thấy là đúng rồi <laughs> vậy chứ ông nào có mũ luôn người ta cũng có mũ mũ chống nắng hai thằng hồi nãy lấy thuyền chạy là nó chạy theo hướng của mình luôn á đang hướng cái hướng này luôn nè nha cho nên có thể là nó sẽ ghé cái khu nhà nào gần nhất cái khu này nó vừa qua đó vô đó là mệt chứ nó nha chạy xa luôn đi thì mình đi xa hơn Đấy, cái khu này nhá, nghĩ là có rồi tại vì này máy bay nó bay qua cái khu này nè khu trống sạch không còn chậm đúng khu này không cái phải nó co ở đâu là nó nó co ở chỗ khu nhà dưới vực kia lắm còn là gần hầm ha à, giờ qua bên đảo ở đi chết đỡ đại đảo đi ha bên đó nguy hiểm quá không không đi đảo nào đâu về bên kia đi đâu về đảo có khu chấm đỏ rồi bò lên nó dễ thì khu đấy như giữ thuyền là được kìa thấy cái thuyền trên bờ không thấy cái thuyền trên bờ không có thằng chạy ngoài biển kìa đó đấy, đấy có thằng bắn kìa đúng nó bắn mất máu luôn kìa ngồi xuống ấy đứng rồi ăn đạn rồi trời ơi chạy chạy hẳn chạy hẳn ngoài biển đi ở trên núi á chạy ra ngoài chạy ra ngoài ừ tôi nó bắn tôi tôi tôi hứng hết đạn rồi nó bắn tôi gần bắn chết luôn phải bây giờ nó trên đấy nó bắn xuống đắp vô là mình chết Ôi, thì bọn nó nhiều đạn kia mẹ nó cái đến chỗ kia đó <laughs> ừ, à, ăn đạn sắp mặt luôn à, nó giết tôi rồi ôi Ô, trời ơi cái nào vậy <laughs> địch bố sắp hết xăng rồi Ờ, để trên này có ai thằng này Mình kịp được chỗ đỏ mà, đi đi, đi thẳng đi Ê, máy bay kìa, coi hướng máy bay coi có rớt được thùng, thùng nào không à, Nhả cái coi, nhả cái coi Rớt ngoài biển rồi Ô, đi thẳng kia đi, đây, đây, trời ơi Đổi thuyền à con xăng mà, kìa. à, ờ, Mấy ông đi trước đi ừ. đi, mẹ bay nó không nhả thùng hàng luôn kìa nó ít nhả ở đâu rồi tôi này như tôi cũng rồi ô dưới nước mà cũng chết à <laughs> bán nồi lại cơm kìa nước không Ủa? bơi được chứ cho tôi mất máu hoa cứu kìa anh ờ, cố anh cố tôi đang chạy để mất máu nhỉ à tôi tôi ấy thùng hàng trước mặt kìa ấy thùng hàng thùng hàng thùng hàng có thuyền nó tới kìa có thuyền đang tới kìa đâu có thuyền trước mặt rồi để lấy lẹ nào để tôi lấy tôi lấy tôi gần hơn tôi lấy tôi gần hơn có thuyền trước mặt kìa tôi ăn máu tôi ăn máu mấy ông lấy đi thôi tôi ăn máu lấy quỳnh lấy lẹ lên lấy lẹ lên đâu hướng nào hướng nào hướng nào hướng nào hướng hình như thuyền thuyền nó huyền bỏ rồi huyền bỏ rồi nó thấy mình lấy là bỏ rồi vãi nồi 8x scope M24 oh. M24 kìa, được rồi Mà tôi xuống thăm Tôi ra đưa đây tôi bắn cho test ờ, này Ủa hồi nãy rõ ràng thấy nó không thả thùng hàng mà nhiên giờ lấy con Ở ờ, lấy hết chưa, lấy hết chưa? thế rồi, hết sạch Đây đây đây, ông lấy súng này đi Tôi có mỗi cây đó làm kiện thôi đấy 8x này Có 15 viên thôi à? có máu không có ai có máu không <laughs> ai lượm lượm ráng kiếm máu ráng kiếm máu vãi cái thùng hàng nãy thì bay xa không rớt la chí ché ở đất bịch kỳ mẹ à, trước mặt không biết <laughs> tự nhiên tôi chạy lên để thấy rồi gặp cái nhà này cái nhà nhà nghèo nữa kìa vãi ôi ờ tôi tôi tôi có check pad của sniper này tí tôi đưa cho ok ơi máu máu thấy rồi thấy máu rồi ui rồi akm mấy tạm mấy tạm để ý cái bọn lái thuyền nãy nha em hết rồi có khen hết được đúng không hết rồi đấy ít thế đi tiếp đi tiếp ra thuyền đi tiếp ra thuyền làm chi ra thuyền làm chi à ông nts uh, ờ, máu kìa chưa ra thuyền đi tiếp ra thuyền đi tiếp Ê, ai lấy giáp không? Dạ, dạ, giáp dạ. hai chỗ tôi nè. Ô, đừng lấy thuyền với ông ơi, ở đây ở đây ở đây ở đây. Ở đây đừng lấy thuyền chết đấy ở đây đã xem vòng con đâu đã từ từ không ấy giáp hai chỗ chết nè giáp hai chỗ chết nè giáp hai chỗ Đấy, phòng tôi đi chỗ nhà tôi nha giáp hai chỗ nhà tôi nha giờ tôi cần máu thôi không cần khỉ gì hết tao qua đây tôi cho máu này ừ lấy cái giáp két két này giáp hai trong chỗ nào đây nó cái nhà ông mới chạy vô à trên lầu hay dưới à trên lầu để tôi qua coi bên kia ông ông nào có x8 nhìn nhìn qua mấy cái nhà hướng uh, à, SE coi mở cửa chưa được cái giáp đấy đâu trên lầu làm gì có giáp ông nội Ô, ông nào cái này tôi không nhớ kỹ nữa ông ông vô mấy cái phòng nhỏ nhỏ ông vô cái cái vậy đợi tôi lượm cái giáp đó ở đây rồi ngắm hướng nào ấy ông nào kêu ngắm hướng nào thôi tôi, tôi vào đây rồi ê ngoài biển hai thằng đang chạy qua đây hướng đúp lưu ô tôi mũ vào bao là bỏ khí nó bơi ra thuyền này bắn luôn lên thuyền mày có ai kìa có... nó đang ai có ngắm dư không ai à, đủ nó đang bơi qua đây đấy đấy cho mượn cái cái ấy spat của nhắm đâu rồi ông nào đâu rồi tôi không Thúy có Quỳnh tôi không có Thúy Quỳnh à chạy như à, cái gì vậy? À, nó nó chạy nó chạy nó chạy gần mình rồi kìa bỏ mẹ rồi nếu có súng nó nó qua đây nó qua đây rồi nó qua đây à nó nó qua nó coi cái thùng nó kia nó muốn kiếm cái thùng cho lên đi Tôi lên tầng tôi cam đã Ông nội nó cô không dám ghé Nó nghe tiếng súng kiểu đó không dám ghé mới sợ à, Không có ban không chỗ này nghèo nàn rồi không có gì ăn cả à, phòng chưa có à thôi ở đây tiếp đi đợi có tiếp thì đi cái thuyền đây là tụi nó đậu đấy hả không không nó nó nó dòng thuyền qua cầu luôn rồi nó qua khúc bên ờ, bên cầu rồi thấy rồi thấy rồi nó lại về chỗ cũ rồi ai có phụ kiện uh, M14 nhận hết M14 hả? M4 hả? Hay M1? Ờ M4 M1 không có M416 á m bốn tôi có nè bắn ờ. gà súng bắn súng bắn súng ờ nhặt hết bên này có ska này Trời đâu cho tôi cái dạ, súng gì ấy, ngoài ủa ông kia chưa có súng hả Rồi lấy ca đi thu quỳnh bên này bên này nhiều đạn tôi có rồi tôi có hết rồi ông anh đi trả đi rủ ra kìa bên này nhiều đạn uh, mà tôi không có ba lô vải đạn ông check nhà đó nhiều đạn lắm nhặt nhặt hết đi để tí xe sau tôi không ừ. có luôn tôi không nhặt Được. Vai, vai. Không còn qua là nữa. Ông điện chưa có máu à? Tội bảo đưa ra đây tao đưa máu cho Tội thế Bình thì lựu không có luôn Đâu có ba lô gọi thôi Ôi, Sao đây bốc khói này Ở đây có hòm thằng nào chết đây này ông ơi <laughs> Ai có ba lô không? Ai có ba lô không? ai cũng có hết rồi anh có ba lô qua qua nhà tôi đang ở đây nhiều đồ mà tôi éo không ba lô đạn nhiều máu nhiều có x2 súng éo đấy ai lấy shotgun không? S12k ông nãy ông kêu có cái gì của súng nhắm ấy à? tôi bò đây đấy giục tôi này. đó cái này tôi vừa dùng tôi vừa dùng ngay đây mà à, vậy tôi lấy rồi cho ông máu đây rồi ờ, những cái đạn bị máu vừa đâu nhặt nhặt tôi đi kiếm vào đúng hai chỉ có súng không có Uzi kìa đấy mai bài nữa gà còi nghĩa nó cái kìa xe 2 Ui, ô tô Đi đâu vậy ta? Đi qua khu nhà mới, mua bên chỗ Brett đi Coi Đi, vòng xiết kìa Mà bỏ mẹ đi, qua đây là mua Ôi, ôi Vãi <laughs> Thôi bỏ đi rồi đi chạy bộ mẹ đi, không xiết bên kia mà. Cái đầu mẹ vẫn không có ba lô. Chuẩn bị mời. Coi coi có đồ không mà tôi chơi lên tôi chở lẹ nè. Malu level 2 trên này dạ. Dạ, Đã rước ông kia qua đây luôn đi Giờ ông lấy ba lô Tôi tôi vừa lấy được cái ba lô một được chưa? Nhà này đúng nhiều đúng ờ, Còn đã sắp cần kinh nữa Để kinh máu à. ai có bán súng sẽ à? thể thao dự địa hình thôi được rồi dừng đây đi dừng đây đi dừng đây đi dừng đây tao để coi coi tôi lút hết rồi tôi lút hết rồi chả có cái gì Để đi đâu ta bây đi lên tin mấy cái tích mình không bỏ hết đi kìa tiếng súng ngoài biển à tiếng súng hướng SW à, ờ, khu nhà trước mặt có nè mà xa lắm ngay ngay xe á ngay xe luôn trong cái nhà trong cái xe tụi nó đang bắn nhau trọng ai cần xe không tôi có xe tôi có cái xe Ủa, tao đừng về đâu do one time. Đây. Đủ. Đâu đây? Đây ở dạ, khu dạ, nhà, khu nhà, dạ. khu nhà, khu nhà, khu nhà, khu nhà, khu nhà cũ của mình á. ấy đủ. Má vãi. Đâu ấy? nhìn cái gì khó cứu đó. Ừ hướng uh, hướng ếch nó bắn qua ờ à, nguyên một bầy hướng ếch kìa vãi đấy nó quay vòng ờ, thủ đi mày... nó đẩy lên đấy nó đẩy lên đấy tao bắn yếu hai thằng này đấy ừ, mẹ thôi sọc gân mới đau để cho cái dòng giết ngon hơn để cho nó giết chui ra dòng tự giận mới được kệ tôi thấy rồi hướng rồi hướng ép hướng ép hướng ép hướng ép hướng uh, AW AW cứu cứu cứu cứu ừ có đang chạy Được. tới ông luôn rồi đó rét rồi ờ à, lựu đạn lựu đạn lựu đạn nts 195 ừ để này có xe à, hả tôi, tôi bắn chết kia luôn rồi như hai thằng hai thằng hai thằng tôi chết bắn rồi một viên tôi bắn một viên súng nhắm là là nó gần đai rồi hai thằng nó gục rồi hai thằng nó gục rồi ông rét quốc một lần hai thằng rồi tôi bắn súng nhắm nó yếu mà mà bắn một viên không chết ai có phân phân phân đâu lượng first kit của nó nè đã sao tôi vẫn giật về đáy ở đây đây đây đây đây vòng chuẩn bị xếp nữa kìa mươi giây kìa anh em đi xếp vòng nhỏ hả Dạ ông ơi Ông kiếm còn tham đùa Đi ông ơi Lắp mẹ luôn. Đi đi vòng xiết tới nơi kìa không chạy không kịp đâu chạy về nơi bắn cho sấm này kiểu hai thằng nó chạy dưới dưới bên trái lên kìa bên trái lên kìa bố nó đi vào vòng đi đã ông thi quỳnh chắc chết rồi <coughs> ông kia có mét kít thì cắn đi cắn đi ông red cắn đi không để bố trí bên trái nhá ngoa không kịp 9 giây cắn mãi không xong gọi ai với ông tôi nói chạy sớm nhưng không chịu tôi chạy tôi, tôi kẹt tôi... ông kia kìa tôi bị vướng trên ông kia kìa chạy bị mắc mẹ vòng đùa mình ông nói uh, nó có phớt aid tôi tìm mãi không thấy mình chạy chạy vấp vấp ông kia mất mấy giây liền mẹ cái thể chạy luôn Đẹp. Một cây súng nhắm một cây gân mới vỡ lời chứ Súng <laughs> nóng còn năm được 5 viên đạn Đồng viên này là phải hit shot đó đó thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi đây đây đó đây đó xem nó mấy thằng đã hai thằng hai thằng rồi lên dĩa vãi s mười hai k địt vãi luôn mời Ôi, tôi cầm cơm nữa, miếng bánh đấy nhé Đó quá Mở tôi đi Tên gì? Balake Ồ oh, sao nhiều ông vậy? À Balake luôn phải không? Balake Không Giúp đi đám cưới

này giàu vãi của assassin mặc áo còn có khăn quàng chứ à giày đỏ nữa chứ khăn quàng đắt không quàng bịt mặt giày đỏ áo khoác khăn áo một trăm áo à, trăm mốt trăm mốt đùa ờ, ờ đắt thích rồi cái khăn bịt mặt uh, bảy mấy ấy. Dạ, áo choàng, áo choàng bao nhiêu? Chọn trăm phút, trăm mấy, trăm, trăm tầm một trăm. <coughs> Phải chạy xuống. Ờ, xuống đâu đây? Mita đi, à, tới không? Quá hơi bị xa đấy. Được. Tới, nhảy tới đi. Dạ, đánh dấu đi, dạ, đánh dấu đi, đánh dấu đi, đánh dấu đi. Xa lắm, bay được nửa đường à. Sao? Đâu bay xuống tới khúc này chuẩn bị bay được rồi xa lắm xa lắm xa bay lên cảng nha cảng nào dấu dấu bay à à chỗ đó đó hả dạ, thôi giờ trễ mẹ rồi cắt ca đi cắt ca đi thôi cắt ca đi xuống đây một hai ba coi có ai không có một tim bên trên tôi có một thằng một thằng có một thằng mà còn là đi lẻ à hai à, thằng à, bên trái một thằng nó ra nhà rìa à. vô khu trung tâm như mình thì ồ là cái gì tôi lãng sai hướng rồi mấy ông bỏ tôi à Chị mẹ nó, vào nó đấm gì giờ à. có một thằng có một thằng có một thằng có một thằng bò lạc đây này ờ thằng thằng bò lạc đó thằng bò lạc ngay trước bò, luôn thằng bò nó thằng bò nó lạng qua bên ờ, bên ờ, bên bên bên kia đường rồi nó vào cái nhà đầu tiên để tôi kiếm súng trước Ê, vậy tôi vô nhà này ha có, Dân nó, dân nó súng. súng đâu, súng đâu Có súng lục có nên qua xử nóng nè súng mẹ gì cả có nổ ôi tôi thấy xe tôi kiếm xuống tôi chạy qua liền à vào một khu nhà nghèo rồi anh em ạ ôi vãi chỉnh ờ, cái màu này lại giờ tới thui mình đó hôm nào có súng shotgun hay gì rồi kìa rồi đây ồ nó level hai qua súng nó Để qua sóc lọ nó đây sợ fps hôm nay giật thế nhỉ nó có shotgun nó có shotgun tầng hai nó cầm sục nó cầm lục lục lục, lục hai thằng hai thằng hai thằng một thằng đấy à, à, nó cầm lục ba thằng ba thằng ba thằng ba thằng vãi đáy ạ vãi có súng rồi bốn thằng ob 9 vãi nồi má bốn thằng liền thôi, thôi, thoát thoát thoát thoát ra chơi game khác thoát ra chơi game khác vãi <laughs> tôi nóc thằng. out được rồi tôi nóc ao được một thằng mà ờ, ra, ra ra ngoài chơi game khác đi má bốn thằng có súng rồi chơi nhanh thế bốn thằng Nãy thấy có một thằng mà nhỉ? một thằng bò lạc à? giờ lên bốn thằng rõ ràng nãy tôi thấy đúng đúng một thằng luôn tôi phải chạy ở khu điều ngoài vừa cầm cái súng lên rồi phải không chết hết, hết, hết nửa tim rồi <laughs> rồi ra ra ra chơi game đó à tôi bắn nóc ao được thằng ub 9 nó móc đít mẹ mà đâu đây à, ờ, xuống bên ta đến đây này bỏ là cây xuống không xuống xuống luôn nhá xuống đây xuống đây hai à, ba vâng ôi phải hơi bị đông đấy và cái xưởng ấy không phải là cái nhà máy đâu cái xưởng ngoài ngoài ấy nhà nhỏ ngoài ngoài vào đây đâu vào đây ít người vào rõ ràng là không thấy ai ơi ở trên đầu tôi có một thằng đang bay mà nó bay hướng kia rồi xuống này nghèo thế này chạy mẹ hai ba tầng chứ gì <laughs> bình thường tôi xuống đây ba bốn cái súng cứ nằm một chỗ alo quá trời một cây súng rồi Làm kia chơi không? ngắm x tám không anh Nhật à? Đội lâm chấn thương quá kìa, xích <laughs> mắt. Long chấn thương đã bị giết bị giết bởi lâm chấn thương má ghê Hết chưa anh em? Xong bên này Lên nhà máy đi Nhà máy trên kia đâu không? Có, có thấy ai bay đâu mà đâu Có bay đâu Nhìn chung quanh kiểm xe nhé Có xe máy hướng à, 海南。 hai này ai à, bạn SKS không hả SKS hả Đổ thôi đi Ngủ 2 ngày cháu tôi nhà Không ngủ 2 Ai bán ờ, M16 không? Ai cần M16 không? Có rồi, tôi có súng rồi Đi nhận đạn thôi lít nhà máy AK-12 Có AKM này AKM kìa ai bán không? Ai có scope không? Cho tôi cái Góp hả? nè 4 x nè đó không uh, ờ, tôi lấy 2 x thôi ông có dùng không ông có dùng không không ông nào có SKS không có thì thôi tôi có SKS nhưng mà có tám x rồi ok đi đi mèo đi mèo ngoài phòng ở trong vòng nhưng mà đi đủ đồ chưa tôi đủ rồi thiếu ít máu đi đi kèm xe mày không mày đi mô tô đi ông nào thừa scope không? đều cũng được có này 4 nick này thừa ông không dùng à tôi thừa đây đây đây thừa ai có red sai không ai có đốt sai không kiếm xe có xe không chạy đâu thì tôi ra tôi lấy xe máy nha nhưng nãy có chiếc xe máy ở đây trái GS tôi rút chốt đây mấy ông nè đồ tôi nè ông nào có xài gì xài sao tôi, tôi, tôi, tôi, à? bị hói uh, à, hói đi đa đi tiền này hói quá ông tên gì vậy chết chết chết chết ra ra để tôi <laughs> rút chốt <laughs> tôi đang rút chốt để chỗ khác hư cái nó không rồi bye bye nha đồ chết còn gì không Chết luôn ơi, chả có gì Đạn, đạn, đạn 7 anh Đạn 7